mua cái sản phẩm này về chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào nữa Chúng ta sử dụng luôn và cam kết với quý khách hàng là chiếc xe này là một chiếc xe zin từ A đến Z Máy gầm đại chất quý vị nhá Máy của nó đại chất luôn, máy chạy cực bốc Máy chạy rất là êm và ờ, rất là bốc luôn quý vị nhá Đấy. Và nó có một cái màu đen cũng rất là sang trọng luôn Thân vỏ thì căng đét không có ma tít Ở trên chiếc xe này đâu quý vị Đấy Nước sơn thì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 à, Đi cả gia đình luôn 8 người luôn quý vị nhá Một chiếc xe đa dụng Chúng ta đi cả gia đình luôn quý vị nhá Và điều đặc biệt nữa là Động cơ của nó rất là lành Và à, khỏe quý vị nhá Đấy, một trong những xe có thể nói là nồi đồng cối đá một chiếc xe được khẳng định rất nhiều năm à, trên thị trường Việt Nam rồi và cái form dáng của nó tính đến thời điểm này thì nó vẫn được à, giữ được một cái form dáng à, nhìn khá là hầm hố Đấy, không bị mất form quý vị nhá tên tư nhân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 Đấy, đã chạy turbo rồi và nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 7 đấy, cho đến 9 lít xăng trên 100 km quý vị nhá đấy, một mức tiêu hao có thể nói là chấp nhận được cho một chiếc xe 8 chỗ ngồi quý vị nhá đấy, và bây giờ là cái đèn pha phía trước bên lái đây cũng còn trong veo luôn quý vị nhá đấy, không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy, và cái ba giờ sốc phía trước đây cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự ờ, đắp ma tít nhiều hay bị ờ, gây vỡ gì đâu quý vị Đấy. và đã được chủ nhân người ta độ thêm cái đèn led ờ, phía dưới này Đấy. giúp chúng ta đi vào ban đêm nhìn các cái vận cản phía trước một cách rõ ràng hơn Đấy. và vừa rồi Đấy, và bây giờ xin phép quý khách hàng tôi đi tiếp vào cái phần tiếp theo đây chúng ta thấy cái khoang lốp của nó đây còn xanh lét luôn quý vị nhá đấy cái đầu sắt xi của nó kia chúng ta thấy các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xoe không có dấu hiệu gì của sự à, bị à, đâm đụng đâu quý vị nhá Đấy, và không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá và cái lốp này cũng còn tương đối dày và cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa chúng ta nghĩ đến việc phải thay lốp Đấy, và cái mặt la răng của nó đây Đấy, không có dấu hiệu gì của sự xước xác nó vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá chưa có dấu hiệu gì của sự khét phẩy sơn nội vào đây đâu quý vị Đấy, và thân vỏ thì căng đét luôn Đấy, 8 chỗ ngồi rất là rộng rãi luôn quý vị nhá đây và cái khoang lỗ phía sau đây đấy chúng ta thấy rằng là cũng còn xanh lét luôn keo phủ sân của nhà sản xuất kia đấy sắt xi đây đấy không có dấu hiệu gì của sự nứt gãy đâu đây và cái gót khoang lốp đây nơi tôi đang chỉ tay đây đấy nó cũng vẫn còn zin luôn không bị cắt vá hay bị à, mọt mục gì đâu quý vị nhá đấy và cái lốp sau này thì cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi khoảng năm rưỡi nữa mình nghĩ đến việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá đẹp tem vẫn là tem zin của nhà sản xuất quý vị nhá Đấy, màu đen cũng là một trong những cái màu đẹp và cũng là một trong cái màu đắt của cái chiếc xe Mitsubishi này Đấy, đèn cột lốp treo rồi quý vị nhá Đấy. Và bây giờ sẽ là cái khoang lốp Đây Chúng ta thấy là cái khoang lốp phía sau bên à, phụ đây quý vị Sassy của nó kia còn xanh lét luôn Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá Đấy, Chúng ta thấy là như vậy Và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi năm rưỡi nữa nghĩ đến việc phải thay lốp thân vỏ thì càng đét luôn tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi quý vị nhá và quý vị và các bạn hãy nhanh tay nhấc máy để sở hữu chiếc xe này chỉ nhỉnh hơn một em SH một chút thôi SH nội bây giờ mà kể cả đăng ký xong cũng phải gần trăm hai rồi quý vị nhá và chúng ta thêm vâng, à, hai ba chục nữa chúng ta mua luôn ô tô đi đi cả gia đình luôn quý vị nhá đây cái khoang lốp phía trước bên phụ đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá các cái đầu sắt xi kia các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xoe kia quý vị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 một chiếc xe động cơ mạnh mẽ bền bỉ và cực lành luôn quý vị nhá thân vỏ thì căng đét luôn rất là đẹp Đấy. biển Hà Nội tên tư nhân và bây giờ tôi xin phép quý khách hàng được đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này đây, nội thất bên trong của chiếc xe này đây đấy chúng ta thấy là cái mặt tắp lô của nó sơn siếc vẫn còn tươi lắm quý vị ạ các cái nút bấm vẫn còn zin đét luôn đấy. đây cái mặt vô lăng của nó đây đây chúng ta thấy ấy cũng còn khá đẹp không bị, bị uh, mòn mờ một chút nào quý vị nhá đây các cái phím bấm này ấy còn rõ ràng luôn quý vị nhá đấy màn hình android rồi quý vị nhá màn hình à, ấy cái mặt tablo của nó đây đấy, không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị xuống màu đâu quý vị vẫn còn rất là tươi luôn quý vị nhá đấy đây chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta biết luôn Các con số, các danh số còn rõ ràng luôn quý vị nhá Đây cái tabi của nó đây Đấy chúng ta thấy là cái phần nhựa phía trên của nó đây Đấy cũng rất là sần Không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá Đấy kể cả cái phần phía dưới này đây Keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng là không mất một phân Quý vị nhá Không mất một phân Các cái con ốc này chưa một lần mở Đấy vẫn còn vàng ươm đây quý vị Đấy kể cả cái phần phía dưới này đây Đấy chúng ta thấy nó cũng còn căng đét luôn Không có mọt mục không bị mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá các cái chốt cửa của nó đây quý vị nhá đây hàng ghế thứ nhất đây cũng còn rất là căng luôn đã được chủ nhân người ta à, giải thêm một cái à, bộ à, hạt gỗ ngồi nó thoáng lưng quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn rất là căng không có dấu hiệu gì của sự à, rách vá gì đâu quý vị ạ đấy, còn khá là đẹp luôn đấy và à, đây cái tắp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị đấy cái phần ờ, nhựa phía trên đây đấy kể cả cái phần phía dưới này đây đấy các cái tay cửa đây đấy keo chỉ đây không mất một phân nào quý vị nhé các con ốc này chưa một lần mở tem của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn đấy keo chỉ đây không có mất một phân nào đâu đây đấy đấy rất là đẹp luôn quý vị đây tiện đây tôi quay cả gầm cho quý khách hàng xem luôn quý vị nhá đây ấy gầm của nó đây còn sáng choang luôn đây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 mặt vô lăng của nó đây quý vị nhá đấy hai vùng điều hòa nhá quý vị nhá đấy hai vùng điều hòa đây cái nhựa phía dưới của nó đây tem của nhà sản xuất đây quý vị keo chỉ của cánh trước bên à, lái đây quý vị các con ốc này chưa một lần mở đây các con ốc này vẫn còn vàng ươm luôn đấy kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây chúng ta thấy rằng là nó cũng còn căng đét luôn không một vết mọt mục luôn quý vị nhá đấy hàng ghế thứ hai đây Đấy. hai vùng điều hòa nhá quý vị nhá đây cái tắp bi cửa ở phía sau đây Đấy chúng ta thấy cũng còn căng đét luôn quý vị nhá Đấy các cái phím bấm lên xuống đây cũng còn sáng trưng luôn Đấy. Đây cái gót khoang lốp đây quý vị Đấy mặt la răng của nó đây Keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị Đấy Chúng ta thấy là cũng không mất một phân keo sợi chỉ nào Kể cả phần phía dưới này đây Nó hay tiếp xúc với nước hay bị mọt mục lắm nhưng mà nó cũng vẫn rất là đẹp luôn quý vị nhá và bây giờ thì sẽ là truyền tải đến cho quý khách cái cabo phía sau đây đấy xem thấy đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá keo chỉ của nó đây không có mất một phân nào đâu đây các con ốc này chưa một lần mở đấy hai bên hông của nó đây đấy, keo chỉ của nhà sản xuất đây đấy keo chỉ đây nữa quý vị đấy không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đây đây nữa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 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá đấy ta bị cửa đây và bây giờ sẽ là cái phần động cơ máy đại chất nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này xe chạy cực sướng luôn đấy xe chạy cực sướng luôn quý vị nhá đấy. đây máy nổ đây máy đang nổ nha quý vị nhá máy nổ rất là êm luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy các con ốc này đây này vẫn còn đang vàng ươm đây keo chỉ đây quý vị nhá à, chúng ta thấy rằng đây không mất một phân đấy các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đấy đây chúng ta vẫn thấy còn tròn xe đây keo chỉ của nó đây đấy các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe nhé quý vị nhá đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đấy đây các lỗ bấm tròn xe đây keo chỉ đây các lỗ của nó đây đấy không mất một phút keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá máy đại chất luôn máy đang nổ quý vị nhá đây chúng ta nhìn là cái họng turbo này chúng ta biết này đấy các con ốc này đây đấy các con ốc turbo đây chúng ta nhìn thấy đây đấy chưa một lần mở nha quý vị nhá chưa một lần động chạm lên mở lết luôn quý vị nhá đấy các con ốc turbo này đấy đây. đấy các con ốc đầu máy này đấy vẫn dìm đét hết quý vị nhá đấy máy nổ đại chất luôn máy nổ cực êm luôn quý vị nhá đây rằng của nó đây đấy số seri của nhà sản xuất đây đấy, các cái lỗ bấm đây không còn cọp xe đây quý vị đấy các con ốc đây đấy các cái lỗ bấm đây đinh tán đây lỗ bấm cọp xe đây quý vị đấy cái đèn pha phía trước đây đấy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 sau đó là chúng tôi xin phép quý khách hàng đây cái mặt tắp lô của nó đây quý vị đấy chúng ta thấy còn sáng trưng nhựa của nó còn rất là tươi các cái núm bấm còn rất là rõ ràng luôn quý vị nhá đây cái tắp đi cửa của nó đây keo chỉ đây không mất một phân tôi tổng hợp lại rồi quay rất là nhanh quý vị nhá đấy hàng ghế thứ nhất đây đấy à, cái cánh sau đây quý vị đây keo chỉ của nó đây đây cái tắp đi cửa đây đấy keo chỉ đây còn rất là đẹp luôn quý vị nhá không mất một phân keo sợi chỉ nó đâu máy đang nổ nha máy nổ cực êm luôn đấy quý vị đấy rất là êm luôn đấy đây cánh lái đây quý vị tắp đi cửa của nó đây keo chỉ đây với giá là 145 triệu đồng thôi quý vị đã bao gồm rút hồ sơ nhưng chưa có phí vận chuyển cho quý khách hàng ở xa đấy hàng ghế thứ hai đây kể cả là cái hàng ghế thứ ba đây quý vị nhá cũng còn rất là đẹp luôn đấy đấy đây tắp đi cửa đây keo chỉ đây